VNPT đã trở thành nhà mạng đầu tiên phát sóng thử nghiệm thương mại 5G tại hai thành phố lớn của nước ta. Với tốc độ lên tới hơn 1,6 gigabit một giây, nhanh gấp 10 đến 20 lần tốc độ mạng 4G, người dùng mạng Vinaphone 5G có thể xem video chất lượng 8K trực tiếp trên mạng mà không cần tải về, điều khiển từ xa những cánh tay robot với độ chính xác gần như tuyệt đối. Hay trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường một cách chân thực nhất, phục vụ nhu cầu giải trí thực sự là mình cảm thấy rất ấn tượng với cái cái cái trải nghiệm của 5G. Sau này mình tưởng tượng đến câu chuyện là trong nhà mình toàn bộ các thiết bị được kết nối với internet ấy, có thể là ngồi ở cơ quan làm hoặc đang trên đường vẫn có thể là set up để ờ, đôi khi là nấu cơm, giặt quần áo rồi nấu nướng hoặc làm bất kỳ một việc gì đấy. Mạng 5G cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Với 5G, người dân có thể thu hoạch mùa màng bằng thiết bị không người lái. Hệ thống y tế từ xa sẽ phát triển. Các nhà máy sẽ có nhiều robot hơn hiệu suất công việc được nâng lên. Việt Nam là một trong những quốc gia triển khai sớm 5G, do đó sẽ có được hạ tầng kết nối tốc độ cao, băng thông rộng, độ trễ thấp. Đây là những yếu tố giúp thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Cái việc đầu tư và triển khai 5G là cái nền tảng quan trọng để ờ, đưa các cái ứng dụng mới tạo ra một cái cú hích đối với nền kinh tế nói chung và và tạo ra một cái trải nghiệm hoàn toàn mới đối với người dùng. Đây chính là một cái ờ, cơ sở để cho các cái nhà mạng triển khai điều hành một cái thành phố thông minh các cái nhà máy thông minh à, điều này sẽ ờ, giúp cho chúng ta có những cơ hội thu hút vốn đầu tư ờ, cũng như là thu hút các cái doanh nghiệp ờ, công nghiệp nước ngoài vào đầu tư và sản xuất các cái dây lắp lắp đặt các cái dây chuyền sản xuất tại Việt Nam Trước mắt, người dùng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể đến các điểm trải nghiệm của các nhà mạng để trải nghiệm miễn phí những tiện ích của mạng 5G. Việc các nhà mạng thương mại hóa 5G sẽ đem lại nhiều tiện ích cho người dùng chúng ta và cũng là thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.